15 rồi Năm nào cũng trồng và ở đây thường gối vụ phải không ạ? Đây bước trồng quanh năm, đầu đến tận tháng 8, à, tháng, à, tháng 7 Thế thì thu hoạch đến tận tháng 11 Vâng như có khi nào mình cho đất nghỉ hay là trồng liên tục ạ? Trồng liên tục Thế Sao mình không ngắt những cái lá già đấy đi? Ừ, không có thời gian, <laughs> ít nhất công à, quá Vâng Chào mừng các bạn đã đến với kênh phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang đã được phát sóng trên trang YouTube cũng như trang fanpage công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang. Và ngày hôm nay thì công ty của chúng tôi có đến um, tư vấn cho uh, ông um, Lê Quang Đông ở thôn Nghĩa lại xã Nghĩa, Nghĩa lại xã Huy Lỗ, Đông Anh, uh, huyện Đông Anh thành phố Hà Nội và trên diện tích là 4 sào mướp và với giống mướp là giống 259. 259. Và trong cái vụ um, xuân năm 2020 này và ngày hôm nay thì à, chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con về cái cách cùng ừ, cách phun phân Silic trên mướp để đạt được ờ, thứ nhất là cái năng suất chất lượng cao cũng như là để cho cái ờ, kéo dài quả mướp dài hơn này quả mướp dài hơn đường kính chu vi ba đầu bằng nhau và nó không bị ít bị cong vẹo ừ, có nghĩa là ít bị đeo thắt cũng như là để cho cái ờ, không không chỉ là cho tỷ lệ sai ờ, hoa đậu quả mỗi đốt một quả mà đồng thời là nó còn cho là kéo dài lứa à, lẽ ra ông nếu ông dùng phân thường thì có thể là ông thu đến tháng 8 hết nữa nhưng dùng phân Sinic của chúng tôi khẳng định với ông là nếu ta cứ có phân Sinic mà chăm sóc thì nó sẽ kéo đến tận tháng cuối tháng 10 sang đầu tháng 11 vẫn còn bước Đấy. Nếu như mình dùng phân Sinic thì vẫn tiếp tục và sau đây thì chúng tôi hướng dẫn quy trình ạ. Vâng thưa bà con là chúng tôi ờ, ngày hôm nay chúng tôi hướng dẫn quy trình là dùng một túi phân Sinic để phun cho một sào mướp 360 m2 như thế này. Và đây là túi phân có trọng lượng là 300 g hay còn gọi là ba lạ. Và đây là dòng phân phân hủy nhanh nhanh gấp 20 lần cái túi 5 cân. Và cái một túi phân 300 g này thì ta sẽ pha ra là 4 bình 20 lít và với bình mà 16 lít thì chúng ta sẽ cho 5 bình tức là tương đương với khoảng từ 80 cho đến 100 lít nước để phun cho diện tích một xào mướp như thế này và ông um, thực hiện điện ở đây thì um, chúng ta sẽ pha phân trong một cái xô như thế này đây vì là không có nước chúng tôi phải lấy từ nước ruộng các bạn nhé và tại sao lại phải ờ, chia chia ra bằng nước là vì chúng ta chia bằng nước nó sẽ đều hơn là chưa khô các bạn đây sau khi túi phân à, cắt ra thì vâng thì nó có màu xanh rất đẹp như này các bạn này đây màu xanh rất đẹp như này và sau đây chúng tôi đổ cái bông quắng lên ạ đây đây đây đây quá đây quá tôi để chắt chắt chắt bớt vào đây thì đây quá được rồi không cần tan hết đâu ạ không và... gì bóp nó tan hết vâng và cái bình này là bình 16 lít ạ bình 18 lít 18 lít thì chúng ta cho là 4 bình. bình cho 4 bình 4 bình vâng và cái phân sau khi mà đổ túi phân 300 g vào đây thì uh, chúng ta pha với một cái xô nước như này và chúng ta sẽ lấy 1 phần tư của cái xô nước này và ta đổ vào một cái bình như này thế số 3 phần còn lại thì ta sẽ thực hiện trên 3 bình nữa nhé Rồi. và sau khi um, phân đã tan gần hết rồi thì mình sẽ đổ để, vào để lắng thuốc để lắng để cho từ từ đi cho nó lắng thôi đã xong thì anh cho cho một phần tư hả? vâng một phần tư ạ một phần tư thôi ạ đấy thôi bằng vâng, số còn lại ông sẽ thực hiện trên 3 bình như này nữa nhé và sau đây thì mình sẽ đổ nước để cho nó đủ cho đủ cái hàm lượng là 18 lít ở đây chúng tôi làm hướng dẫn làm demo trên một bình thế còn lại thì sau thì à, chủ vườn sẽ tự làm và các bạn cứ như vậy làm theo trong trường hợp mà cái hồi của các bạn mà sợ thưa bà con là sau khi mà phân được pha đã được chia ra làm bốn bình như thế này đây là một bình thì ông đông ông thực hiện phun từ đây ạ từ phía ngoài đấy và yêu cầu là phun đẫm đìa trên thân trên lá trên quả trực tiếp vào quả và riêng phần gốc thì ông chĩa vòi phun xuống như kiểu tới đổ cho đẫm đìa đấm mặt chết là ngửa ngửa bớt ở mặt dưới ờ, là sẽ cũng hết muốn để cho cái phần dưới của nó được đấm đìa thì khi mà phun thì mình nhỏ cái cái vòi phun lên để cho đấm đìa Đấy. và à, việc phun này chúng ta nên thực hiện vào lúc sáng sớm hoặc lúc chiều muộn thì không ảnh hưởng đến sự trụ phấn của hoa các bạn nhé đấy à, cắt nha hôm nọ mà các ông đến ấy, một ngày buổi chiều hai xe cái tiến lớp này cắt hết đợt thì nó cũng vãn à nó cũng vãn rồi chị vãn rồi vâng ừ. cắt đi nó một ngày bán 2 triệu thì cũng biết thế á ừ. 12 triệu ừ. sai thế nhỉ bán 20 gỗ không có mút thế ạ nó vâng. chi chát này. cho em mượn mấy quả chị vâng. đây các bạn ơi đây này mướp này quả là phấn quả này cái phấn quả này quả phấn rất đẹp mà cái hoa của nó vẫn còn tươi các bạn này đây bây giờ phải để có khi phải để ngang này hoa này để ngang cho nó vâng, dâu đây để ngang mướp này không có một tí vết gì các bạn nhé vâng à, thẳng xuống là quả nó đẹp vâng, vâng thưa chị chị là chủ ờ, đi mua buôn mướp thì khi mà thấy cái vườn mướp này bây giờ nó có khác biệt gì so với ngày xưa không ạ khác nhiều nói chung là đạt tiêu chuẩn thế à? quá vâng, ok luôn vâng Chị ờ, buôn về thị trường nào đấy ạ? Em em bán khu đô thị Hà Nội á. Khu à, đô thị ở ở gì nhỉ? Ờ đang Vâng thưa các bạn là đây là diện tích mướp C29 của nhà ông Lê Quang Đông ở thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trên diện tích là 6 sào. mướp hương C29. Ở đây ạ, đã áp dụng cái phân bón silicon Phát Bắc Giang trong thời gian qua và đã đạt được kết quả rất là tốt nhưng là cho tỷ lệ sai mỗi đốt một quả và ở đây các bạn sẽ cảm nhận được cái lá của nó rất dày xanh to và bóng kháng bệnh kháng sơ mai rất là tốt và ngọn thì thấy nó bơi lên rất nhiều đề nghị quay chậm thôi ngọn bơi lên rất nhiều ngọn mập ngọn nở ngọn mập ngọn to ngọn và hoa thì to tươi nâu và tỷ lệ đậu quả thì khẳng định với các bạn là từ 8 đến 90 phần trăm các bạn nhé và giống mướp này rất là thơm ngon chất lượng cao và đang được cung cấp cho thị trường thành phố Hà Nội và nếu như bạn nào các bạn nào muốn mua giống mướp hương này thì các bạn liên hệ với ông Lê Quang Đông chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại để cho các bạn tiện liên hệ Ờ, mình ờ, cho mình hỏi là ở cơ quan ờ, là giám đốc ờ, ở khi công ty phân bón Silic Bắc Giang này thì chúng tôi phun là một gói ba lạng hòa 60 lít nước thì chu kỳ của nó thì bao nhiêu lần thì lại phun nhắc lại? À, vâng thưa ông Đông là với cái mức này thì mình cứ 7 ngày mình phun một lần ạ. À, thế. Vâng. vâng. Cứ 7 ngày mình phun một lần và Ờ, sau khi mà mình phun cho nó ba lần rồi thì uh, mình thấy rằng hoa nó ra nhiều rồi và ừ, tỷ lệ đậu quả tốt rồi thì mình sẽ dừng lại mình dừng lại mình không phun nữa và khi nào mình thấy rằng nó vãn quả nó nứt quả đi thì mình lại phun tiếp vâng, vâng. Vâng, vâng. bởi vì ở đây là ông đã bón được 5 ờ, cân một sào rồi phải không ạ vâng. chúng tôi bón cái phân xí lích loại 5 cân thì chúng tôi rắc ừ, ở má luống này gạt dây bóng lên thì gạt cái phần bóng này lên xong mình ra cái bóng lên thì lại ờ, rắc phân vào 5 vâng. cân à, hạt tiện thì rắc 5 cân một xào nếu không hạt tiện thì rắc cứ hai hai túi là 10 cân một xào thì tốt tuyệt vời thì đỡ phải phun vâng. vâng. bởi vì trong cái phân chứa linh này đây không phải là phân hóa học mà đây là cái do cái chất đất nó bị ngộ độc đất là một cái thứ hai là cái chất đất cái chất silic này rất cần cho cây trồng nhưng mà ở các cây trồng nó hút nhiều quá cho nên cái chất silic ở trong đất này nó không còn cái cây nó chậm phát triển thế chúng tôi coi là đưa cái phân này vào thì để nó giải ngộ độc độc đất là một là với lại cây nó hút lên là dây nó to lá nó dày quả nó dày thì nó có hiệu quả kinh tế cái ngọn nó mập hơn phải không ạ quả nó mập hơn nó chắc hơn da nó bóng hơn vâng. và ông đã đến với Sinic như nào cho nên là cũng tôi cũng rất may mắn mà đi tìm thị trường để mua nhưng mà cuối cùng mà tra máy lên mạng xem máy công trình khoa học rồi nhưng mà chưa chưa chưa biết chỗ nào bán cả thế nhưng rất may là lên trên mạng thì gặp được trên mạng có chuyên Jupiter thì thấy công ty Bắc Giang có bán loại phân silic cho nên là cái cây trồng rất cần cái phân silic này tất cả các loại cây từ vâng. bưởi la ớt từ các loại bầu mướp là cực kỳ là là là, là tốt cho cây trồng vâng. thế cho nên là chúng tôi cũng rất mừng vâng. cho nên là bà con nào sản xuất ra các loại cây trồng thì hãy tìm hiểu khoa học kỹ lưỡng và áp dụng các khoa học tiến bộ khoa học kỹ thuật và để sản xuất vâng, cao trong người đẹp quá nhỉ ờ, có Ở hiệu quả hơn vâng cảm ơn ông Lê Quang Đông và các bạn ơi ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày mùng 4 là ngày mùng 4 tháng 4 năm 2020 và ngày dương lịch là ngày 26 tháng 4 năm 2020 và trên cái ruộng mướp của ông Lê Quang Đông ở thôn Nghĩa Lại, xã Phi Lỗ này là rất là sai và đẹp như này các bạn này mỗi đốt một quả đấy các bạn có thể nhìn thấy mỗi đốt một quả này đấy đây mỗi đốt một quả như này đây là khách hàng đến mua mướp các bạn nhé à, vâng thưa ông đông là ông có thể cho biết là à, khi mà dùng cái phân xịt này thì cái ờ, tỷ lệ sâu bệnh của mình như nào khi dùng cái phân chiến linh này thì lại giờ chả thấy sâu muội gì cả thế à? không thấy lấm lủng gì cả thế nó hoàn toàn là trước đây mà mình à, bao nhiêu ngày mình phải bơm thuốc bảo vệ thực vật ạ không phải bơm nữa từ khi ờ, trước chưa dùng này thì phải bơm nhưng bây giờ từ ngày dùng là, là không phải bơm nữa không trước... phải bơm thuốc, ờ, thuốc bảo vệ thực vật nữa vâng Ờ, ông thấy cái sức đề kháng khi mà có phân này thì cái sức đề kháng của cây mướp có tốt không ạ? Sức đề kháng của cây mướp nó chống được ờ, đến 95% là mức độ là là là là uh, lấm bệnh rồi là thán thư rồi là bạc lá. Vâng. Cho nên là một là tự nhiên là thấy làm nó thấy là vui hơn, làm nó an toàn hơn, nó hiệu quả hơn nhiều. Nó có nhàn hơn không ạ? À, nhàn hơn rất nhiều ạ. Vâng. Thế và ở đây mình có bao nhiêu xào bầu ạ? đây nhà thế này bây giờ có đang có ba xào bầu ba xào bầu tí nữa chú cho chúng tôi sang thăm luôn ạ đây các bạn này sai lắm sai vô kể đây rất là sai như này các bạn này quả chi chít luôn đấy lửa lên trên mà trên cho xuống là nó sạch cả mặt trên mặt dưới là nó sau rồi là lâu hết rồi cái lá nó rách thì là phun này vào nó còn lấy ra mà nó còn ờ, hà nặng không bạn ơi Chúng tôi sẽ kết thúc video này ở đây Và nếu như các bạn thấy rằng video của chúng tôi hữu ích Thì ờ, các bạn hãy đăng ký kênh để được kịp thời cập nhật những thông tin mới nhất. Và nếu như các bạn có những thắc mắc gì hoặc là các bạn có những diện tích màu lớn, tức là trồng nhiều nhưng mà với diện tích nào nó phải là um, một vài uh, một vài uh, mẫu trở lên mà các bạn cần công ty tư vấn thì các bạn hãy liên hệ với chúng tôi là số điện thoại của tôi là bích Thanh Tân, số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914 618 969. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và hẹn gặp lại vào những clip tiếp theo